Cho xem nào, xem lách nào Ôi ôi Ôi trời ơi Đâu, xem lách nào Đâu Đâu Đâu, chân nào, khỏi chân nào Ôi dồi con lách đây Ui dồi ôi, to thế to thế con này là con cóc rồi con này là con cóc rồi con cóc nở trên trời cao ông ơi nở thôi ừ, ôm ôm ôm con cóc kêu sao con cóc kêu ôm ôm ôm ôm đấy đuổi cái ra đi đuổi cóc ra đi đấy đuổi nó ra đuổi khóc ra Họ chưa Chưa Các con cắt rồi Sao còn gì đâu